Chào anh em, thì hôm nay bên công ty nhà mình ra mắt một video mới để giới thiệu cái đồ chơi đẳng cấp trong sóc đĩa hàng đỉnh cao anh em nha thì mình cũng ờ, vừa đi ờ, đánh sới ở bên Bắc Linh về thì cũng là ăn được một chút tiền thì cũng là gọi là chơi cũng là cái chỗ đây là chỗ quen biết chơi giao lưu thôi thì mình cũng ăn được 50 triệu để kiểm mình cũng muốn kiểm chứng xem là chính xác là chăm nghe không bằng một thấy thì mình đã kiểm định để tung ra thị trường nhưng mình chơi thực tế mình chơi thực tế luôn để coi như là một cái người chơi bạc để đi chơi thì hôm nay mình cũng sang bên đấy là nói luôn là cũng có cái ông anh là cũng là bên đấy sang để ăn đám cưới thì anh em cũng là bên đấy chơi cũng rất là to mình cũng rất nhiều sới to thì mình vào chơi cũng chơi gần một tiếng thôi thì mình cũng có cái sang bên đấy là sới là cũng là rất to anh em nha biết nhá mình chơi bên từ sơn hàng đẳng cấp luôn mình sang đấy thì mình chơi gần một tiếng thì mình cũng là thỉnh thoảng mình thả đôi ba tiếng mình ngồi chơi rất bình thường mình là con anh em nhá thì mình cầm cái dung dịch điện từ Lalo đi chơi này hôm nay mình uh, hàng này mình là dân chuyên cờ bạc mình cũng là thầy thọ và mình cũng là người chuyên buôn bán đồ vào bịp thì mình cũng trên ờ, xe ờ, ô tô của mình lúc nào có cái hàng cũng có đồ luôn này mình cứ sẵn để thấy ờ, cái miếng mồi ngon thì mình tranh thủ mình chơi đi xem là cái độ hiệu quả chính xác nó như thế nào để mình chơi thực tế luôn vào cái sòng bạc thì hôm nay cái trong cái khuôn khổ mình làm đi mình về mình cũng vừa mới về đến nhà thì mình cũng giới thiệu luôn với anh em mình cũng không quay được lại cái video là đánh đánh hôm nay đánh nó như thế nào nó cái sới nó rất là to đánh cũng rất là khó mình cũng thả chơi được có một lúc thôi gọi là mình là khách mình chơi nó cũng gọi là ăn một ít rồi để đi về cho vui vẻ thì cái dung dịch điện từ nano nó rất là hiệu quả anh em nhá thì hôm nay mình đi chơi thì mình là khách đến thì mình cũng không thể luồn được bát luồn được đĩa luồn được con vị thì tất cả đồ đều xanh chín thì cái hàng này anh em đi chơi này quân vị ai bát đĩa ai đều được hết anh em nhá đấy nói không với ba cái đồ đấy nên anh em hoàn tâm anh em chỉ cho một cái loại dung dịch điện từ nano ra tay đấy mình khẳng định luôn này đấy hôm nay trước khi đi chơi mình cho ra tay đấy mình vào hôm nay rất là may mắn này đấy có cái tiếng là tứ đen thì mình gọi như là kiểm tra quân mình nó nó díu díu như này này mình mới bới ra này đấy mình mới bới ra mới bới ra thì uh, sau khi chơi khoảng uh, 15 phút thì mình mới sờ được tiếng đấy cái tiếng đấy mình mua rất là to thì mình cũng sờ được vào mình mới bới ra tiếng kiểm tra xem đúng phải tứ tử không đấy thì mình cũng vào được vị luôn thì sau 3 đến 30 giây đến một phút là nó thẩm thấu cái dung dịch điện tử alo này thì nó trả kết quả cho mình rất là chuẩn chỉ luôn cái đồ này rung rất là nhẹ rất là êm đấy rung rất là êm anh em nhá hôm nay mình làm video để nhịp rung nó hơi hơi mạnh lên một chút đấy hoặc là tí nữa mình sẽ cầm trực tiếp ra tay để anh em cùng cảm nhận nhịp rung thì cái máy điện thoại cảm với con vị này anh em nhớ chơi pin tiểu nhá pin tiểu anh em không chơi thì tháo quả pin ra của anh em đi chơi bắt đầu lắp quả pin tiểu này gạt cái công tắc lên tăng giảm nhịp rung mạnh rung nhẹ đấy, tùy anh em một mình em biết cái nhịp rung em không phải lo lắng người khác biết không rung nhẹ rung êm rung rất khoát tí để mình đánh xem cái cảm nhận cái nhịp rung em biết em phát hiện ra em đấy cái máy này nó trả kết quả trực tiếp máy này anh em ưu việt nhất anh em không cần đọc cái đấy là coi em chơi được đứng em để túi quần ngồi để túi áo anh em đúc vào túi quần để tùy anh em cho nó kín đáo bảo mật dung đơn giản lẻ dung một chẵn dung hai tứ tử không dung thì nếu anh em mới chơi với va đồ anh em chỉ cần đơn giản dùng một đánh lẻ dùng hai đánh chặn chỉ thế thôi đơn giản gọn nhẹ không cần đánh cái mặt vị làm gì cả anh em hoàn toàn yên tâm nhá đấy thì bây giờ mình sẽ sóc đôi ba tiếng bạc em biết cái độ chuẩn chỉ của hàng ra làm sao đấy cái đồ bịp không còn đồ em nhá cái hàng này nhà mình đã bắt tay trực tiếp đối tác bên Quảng Châu Trung Quốc này cái đồ rất là chuẩn này để, mình hôm nay mình đã đánh mình đã kiểm chứng được nên mình cũng sẽ đánh luôn tiếp tục cho anh em để anh em biết cái độ chuẩn chỉ làm sao này đấy trong người mình khẳng định tiếng này nó là chẵn này. này tiếng đầu mình đánh 5 triệu chẵn thôi này không phải đánh nhiều tiếng sau mình gấp khúc mình đánh 10 triệu này ai cầm cái sóc cái được sau 3 năm rơi máy sẽ trả kết quả trực tiếp về máy mình cầm trên tay anh em nhá đây mình cầm trên tay này Đấy, tiếng này tiếp tục chẵn này 10 triệu chẵn này anh em thấy không đồ đạc cực kỳ chuẩn chỉ anh em này cái nhịp rung rất là êm anh em không bao cảm nhận được anh em nhá cái khung hình quay video hôm nay nó rất là gần anh em không bao cảm nhận được cái nhịp rung đấy mình cầm mình biết luôn nên anh em hoàn toàn yên tâm này chắn này anh em này anh em thấy không đồ đạc cực kỳ chuẩn chỉ luôn cái hàng này bảo nó sai không sai nhá cái tỷ lệ chính xác của nó lên 95 phần trăm nhưng khi anh em đánh thỉnh thoảng anh em cũng phải nhả một tiếng cho nó làng ăn anh em nhá anh em không đánh thông 10 tiếng gì anh em đánh ba một tiếng anh em cũng phải lệch một tiếng đi chẵn này rồi tiếng này này rồi sai một tiếng em nhá bốn tiếng sai một tiếng bỏ qua bỏ qua đó thì bây giờ mình sẽ bỏ trực tiếp ra cái đĩa này sai một tiếng bỏ qua mình sẽ sóc thực tế tiếp này anh em này hoàn toàn yên tâm luôn này sau 3 đến 5 giây máy trả kết quả cho anh em luôn thôi đấy mình để rung mạnh mạnh một chút để để thực tế ra đĩa này lẻ anh em này thấy chưa tiếng trước đã sai tiếng này không mà sai được cái, cái đồ này cực kỳ chuẩn chỉ anh em đánh 10 đến 15 tiếng cũng chỉ để sai đến một tiếng thôi cầu lẻ này 100 triệu lẻ này anh em thấy không cứ gấp khúc mà anh em đánh em nhá không phải có gì khó khăn cả anh em này tiếp tục lẻ này anh em này đồ đạc cực kỳ chuẩn chỉ anh em nhá kể cả đánh tay đôi cái hàng này luôn mình khẳng định nó không phải đánh nhiều mua bán nhiều đánh tay đôi luôn này tiếp tục lẻ này đấy anh em ra tiếng cuối này đánh kết tiếng cuối cho anh em này đánh tiếng kết này anh em đánh xong đĩa phải biết đánh tiếng kết anh em nhá mình không cần đánh đều tay vì mình đã có đồ bịp mình không cần phải đánh đều tay không phải cứ đánh đều đều 5 triệu gì cả tôi có những tiếng tôi đánh sẵn sàng đánh nhầm luôn đánh sai luôn biết là như thế biết là chặn tôi vẫn đánh lẻ đánh sai luôn có những tiếng kết tôi mua nha, tôi xin làm những tiếng tôi cầm cái đánh sai luôn tôi đánh một tỷ luôn cái tiếng cái tiếng lẻ này đánh một tỷ lẻ này anh em thấy không ba trắng này anh em không chơi tháo quả pin tắt ra anh em nhá con người còn phải nghỉ ngơi phải nói gì máy móc cái đồ đạc cực kỳ chuẩn chỉ cái hàng này đẳng cấp nhất rồi đấy bát ai quân vị ai được mình kiểm tra bát này anh em này bát trong veo bát ai được quân vị ai được mình khẳng định luôn đều xanh chín hết anh em lên cứ cần cầm quân vị lên thoải mái anh em nhé không một gợn sóng luôn đĩa xanh chín hết này quân vị thử lang trong ngút này tất các bài test đều ok hết này đồ nó đã xanh chín anh em chỉ cầm đúng cái lọ dung dịch điện tử lalo là anh em chiến thắng tuyệt đối cuộc chơi này anh em thấy nhá yên tâm luôn đồ đặc chuẩn cho anh em này mặt kia xanh chín hết này anh em hoàn toàn yên tâm luôn không phải lo lắng một điều gì thì cái dung dịch này khi nó chưa phôi hóa ra khi chưa phôi hóa ra là nó là nó thử làm châm nó hút này anh em này có màu có mùi có vị nhưng nhà mình đã phôi hóa này không màu không mùi không vị không tăng chứng gì đấy thì vừa rồi mình trong khuôn khổ làm video đây thì quảng cáo thì ờ, cũng rất là vừa mới về mình giới thiệu luôn với anh em cái dung dịch này cái đồ chơi rất hiệu quả anh em nhé cùng nhau giúp đỡ nhau vào bờ anh em gọi trực tiếp số điện thoại 09843148 để cùng nhau vào bờ an toàn đây cái đồ mới nhất đẳng cấp nhất này bịp không cần đồ này anh em cứ lên thử hàng test hàng thực tế thoải mái nhà mình có ba cơ sở chính bến xe đình bến xe ra ba lội bến xe đông sài gòn anh em gần đâu qua đó lên thử hàng thoải mái sóc đến 10 2 30 tiếng nữa tùy anh em nếu anh em ở xa mình gửi xe đò cho anh em để anh em cũng có đồ chơi có hướng sử dụng rất là cụ thể anh em nhé rồi hướng sử dụng cách bảo quản này chế độ bảo hành rất rõ ràng nhà mình một đổi một đổi mới luôn trong vòng một tháng đầu mua hàng nếu không đúng như mình nói không đúng như chuẩn chỉ 90 phần trăm thì ngoài ra nhà mình cung cấp tất các dụng cụ liên quan bộ môn bài lá máy bài kính áp tròng bài lô công ty bài thửa hay là những cái bầu cua tài xỉu hack game loại động nhà mình đều cung cấp hết anh em cứ gọi trực tiếp số điện thoại để được tư vấn anh em nhé thì cảm ơn anh em xem video chào anh em thì đến video tiếp theo của cái video sóc đĩa bịp đấy anh em vừa chứng kiến là cái quân vị này hoàn toàn không tang này dạ, cảm biến quân vị bằng điện thoại Nokia thì cái video này thì mình làm để mình giới thiệu đến anh em cái dòng máy đánh bài đẳng cấp nhất thế này nó chính là dòng máy đánh bài CVK 700 của hãng CVK thì hãng CVK là chuyên về sản xuất máy đánh bài Đấy, tất cả những dòng máy đánh bài có chữ CVK là những cái dòng máy đánh bài cao cấp nhất và có giá cả khá là cao nhưng mà đổi lại là tất cả những cái phụ kiện pin hoặc máy của nó rất là khỏe và máy báo cực nhanh luôn đấy thì ngày trước là có CVK 500 600 là 700 thế đây là dòng máy đánh bài mới nhất hiện nay của hãng CVK thì khi anh em đi chơi á anh em sử dụng cái máy này đánh bài thì thắng tuyệt đối 100 trăm mình khẳng định như vậy nếu anh em luồn máy ok bởi vì máy đánh bài tốc độ là siêu nhanh được trang bị 10 camera và cái thiết kế của nó là siêu mỏng này giống 100% chiếc iPhone 8 một lớp của hãng Apple đấy và cái phần cứng là giống 100% và cái phần mềm bên trong cái ứng dụng bên trong là cũng giống 100% luôn đây, có Safari này đấy app to này không ai phải biết đây là một chiếc máy đánh bài bịp được đấy nhưng ẩn chứa bên trong nó là một cái bộ phần mềm đánh bài đấy siêu thông minh đánh được tất cả các môn bài ở Việt Nam đấy ngoài Bắc phải chơi ba cây liêng sâm phẩm chắn miền Nam chơi bài cào binh sập sám binh Ấn Độ gầu hầm lâm đá và bị hữu thế đây bên trong này ẩn chứa tất cả các môn bài cái máy này thì người ta phân phối trên toàn thế giới ở ờ, nước nào chơi như nào nó đều có luật của nó hết có một số uh, bạn mua ở trên youtube ở bên uh, người ở mỹ và họ là hải ngoại họ có nhờ anh em họ qua thì mình mua chơi poker bên mỹ được đấy cái máy này với cái máy này này thì khi anh em chơi cái môn gì thì mình sẽ cung cấp cho anh em mã chơi đấy thì anh em về anh em chơi thì bây giờ mình sẽ đánh cho anh em một cái môn bài rất là phổ thông ở ngoài bắc đó chính là cái bộ môn liêng môn liêng là chơi rất phổ thông ở ngoài ở bắc Đấy. thì cái môn liêng này có rất nhiều kiểu báo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn và các bạn xem cái video này để mà xem cái bánh bài có kiểu chơi như nào đấy các bạn cố xem cái video nhá đấy thì để chơi được bộ môn bài này các bạn cần sử dụng những bộ bài mã vạch bên mình những bộ bài mã vạch này là những bộ bài đã qua xử lý nhưng mà giống hệt người quán không thể nhìn bằng mắt thường được chỉ có máy mới quẹt thôi đấy giống hệt 100% luôn không thể phát hiện được kể cả bóc bài ra không có gì bên trong cả với cái bộ bài mã vạch này cái loại bài thì bên mình có tất cả các mẫu bài đấy như thả như bài nhựa này đấy, hay gọi là bài nylon đấy. đấy bài kim cương này bài đớp bk 2001 bài đô la đấy rất nhiều loại bài để anh em lựa chọn thì bây giờ để không làm mất thời gian được nghe mình sẽ đánh luôn cho anh em xem bây giờ mình sẽ cài cái mã số 7 là cái ngã mã chơi môn liêng báo tất cả các nhà trong cái bàn chơi đấy từ cao đến thấp đấy, mình bắt đầu chơi này rồi anh em đặt xuống nó sẽ báo như vậy và anh em bốc bài bốc bài đi nó sẽ báo khác ngay đấy anh em chia ra này thì ưu điểm của cái cái bộ môn chơi này mà anh em báo tất nhà thì không ai có thể hô láo được ví dụ cái người kia 7 điểm mình 8 điểm mình biết nhà là vào nhà để mình có thể không thể hô láo với mình được đấy là cái môn liêng ưu điểm như vậy rồi bốn này một này đấy ờ, ba này hai này đấy, máy báo là chuẩn xác 100 trăm luôn đấy, tụ 4 là 8 thế tụ uh, tụ tụ ờ, một này cũng 8 thế nhưng mà 8 lại 8 thấp hơn điểm hơn là 8 3 cơ còn đây là 8 7 8 8 8 8 cơ đấy cái chất là nó báo chuẩn nhất là đẹp luôn mình sẽ tăng số người chơi lên cho bạn xem nhá Đấy, 5 người chơi luôn máy báo 5 người chơi luôn này thì cái máy này báo kể cả chiều cao nó cũng rất là rất là ok không gập gần chơi bình thường đấy nên nó vẫn báo này đấy đây là mình đấy đánh các bạn xem luôn này để cao này vẫn báo bình thường này một hai bốn ba bốn người chơi này đấy một hai bốn ba một chín điểm đấy một liêng này một này tụ bốn này một một hai này hai là tám này bốn này ba này đấy rất là chuẩn ghép được như thế luôn một là chín này hai là tám này bốn này sáu này đấy tụ ba là thấp nhất là chỉ có 4 điểm thôi đấy rất là chuẩn xác và có một cái kiểu báo nữa là kiểu xả lá đây thì anh em chơi mình sẽ cài là cho anh em cái chế độ xả lá luôn này hoặc là bốc tứ mình cứ đến là mình bốc là mình nhất đó là cái chế độ mình bốc là mình nhất bắt đầu chơi này một, một là anh em bỏ một lá đi là anh em nhất Đó, bỏ dưới đấy nhất luôn này liêng anh em này tám chín mười đấy anh em này. liêng luôn nha đấy. đây là cái chế độ là chế độ bỏ lá em nhìn chưa thì khi anh em đi chơi á anh em để đấy nó sẽ báo về cái tai nghe siêu nhỏ nha còn nó không in ngon như thế và anh em chơi thì anh em tắt cái màn hình đi rồi anh em tắt cái màn hình này đi mình sẽ đánh cho lên bốn người này đấy và anh em tắt cái màn hình như này tắt màn hình không để sáng như này nhá đấy anh em tắt màn hình đi chơi như thế để anh em để trước mặt do cái diện tích cái bàn này nó hơi hẹp nên mình để ngang này đấy bỏ một cái là nhớt đấy lại 9 điểm rồi anh em nhìn chưa 4 5 10 lại 9 này hàng chuẩn chỉ 100% luôn máy báo siêu nhanh thì bây giờ mình sẽ giới thiệu thêm cái môn chơi tiếp theo là môn ba cây ba cây 36 lá ở ngoài Bắc, Bắc là hay chơi ba cây môn ba cây 36 lá đây thì mình sẽ đánh cho anh em xem chơi là anh em bỏ tây ba sáu lá là bỏ tây mình sẽ bỏ tây ra này cái môn này thì cứ mình cứ đến là mình bốc là mình nhất nếu mà ba cây thì đánh như thế là chuẩn nhất bởi vì mình biết mình ờ, điểm cao là mình đặt nhiều tiền vào bỏ ra này đây tôi hay hướng dẫn anh em chơi ba cây cái máy đánh bài CVK 700 này nha rồi người ta làm ờ, làm xương này à, đến lượt mình ờ, người ta bốc cho mình bốc này thấy chưa đặt ra cho mình bốc này rồi mình cháo đi này anh đặt lên đây cái này máy báo một mình bỏ đi này bỏ một con thì sẽ tính cái chia là một hai ba bốn năm là chia từ nhà mình bốc này đó, đứng cái này ván này là mình đánh 10 triệu tiếng này này 6 điểm thôi nhưng là chắc chắn là to nhất đấy anh em nhìn chưa đây này bấp 6 điểm này nhà số 2 nó chỉ 5 điểm thôi nhà số 3 cũng vậy nhà số 4 cũng vậy đấy hơn đúng một điểm báo chuẩn xác 100 trăm luôn anh em tắt máy này bình thường Đấy, để máy trước mặt tiếp tục đánh em một vài ván nữa đây mình đang để xuống chế độ đánh thử cho nên là còn nếu anh anh em mua hàng thì mình sẽ mua trực tiếp luôn vào cái máy này anh em chơi hoài luôn ba bỏ ba lá anh em nhớ này bỏ ba lá này một này hai ba này Đấy, thì chính như vậy này nhớ này 8 điểm này đấy môn ba cây anh em 8 điểm rồi những nhà này nhà này 7 này nhà này 5 này 195 này nhà này 4 này đấy, anh em thấy chưa đây là cái môn ba cây anh em cứ bốc đến lượt anh em bốc cái là anh em cứ đánh to có bao tiền trong tay đặt tất xuống đấy đấy môn ba cây và tiếp theo thì mới giới thiệu với một cái môn bài ở trong miền Nam nó là cái môn bài cào máy này đánh tất cả các môn bài ở Việt Nam luôn nha mình sẽ giới thiệu luôn vừa Bắc rồi về mình sẽ giới thiệu sang miền Nam luôn à, miền Nam thì bài bài cao thì đánh theo cái kiểu là đánh tất cả bộ và tính điểm 9 ăn 10 nhịn rồi vứt là báo này bốn đấy máy báo bốn là tụ bốn lớn nhất chia ra bốn người chơi đây bài cao miền Nam này đấy chín điểm này đấy anh em nhìn thấy chuẩn xác chưa đấy thì anh em đi chơi á mà anh em không để cái máy này ra ngoài nó nghi rồi thì anh em có thể chuyển sang để cái máy này thay vào cái máy này kết nối vào cái máy điện thoại Nokia lên trắng này đấy thì bây giờ mình sẽ kết nối cho anh em xem này mình đánh một bài cào kết nối này kết nối xong này không rơi chỉ thao tác rất đơn giản thôi chỉ 30 giây là xong đây bật lên bắt đầu chơi đấy như vậy là đã kết nối xong vào cái máy điện thoại Nokia này còn cái máy này không liên quan để ra ngoài mình để ở trên này luôn này để cho nó soi bài đây để đây cho nó soi bài này một tụ một lớn nhất bảo siêu nhanh luôn đấy tụ một tám điểm rồi em nhìn này tám này đấy thấy chưa nhìn thấy chưa tám này đây tám này Đấy, thì môn bài cào này anh em biết luật rồi hai nhà trùng điểm nhau thì biết như nào rồi nhá đánh thêm cho anh em tí nữa nha ba đấy em nhìn nè chuẩn đét lên đẹp luôn đấy ba tây luôn đấy thì ngoài cái máy Nokia này nhá anh em còn có thể là kết nối vào những cái vòng tay vòng tay hay là điện thoại à, cái hộp quẹt này, máy nửa này ví ví các bạn thì em cũng để như này trước mặt này đấy là nó xoay vào bài đấy thì à, đây là một video tổng hợp thì à, những cái video tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho em tất cả những môn chơi cờ biệt nữa anh em cố xem video tiếp theo cảm ơn anh em đã đăng ký kênh cho mình và cảm ơn anh em xem video